Cảm ơn quý khách đã kết nối tới công ty luật Việt Phong. Quý khách vui lòng chờ trong giây lát, cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến luật sư và chuyên viên tư vấn.